Hello xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Triệu Phú Thẻ Cào Và trước khi vào video này thì mình xin giới thiệu cho các bạn nhóm Telegram và nhóm Zalo Luôn tập trung những cái kèo kiếm tiền cực ngon, chia sẻ những cái mã gift code của từng ứng dụng Và có thể tổ chức những event tặng thẻ cào mỗi ngày Link của từng nhóm mình sẽ để dưới phần mô tả của video này Chúc các bạn một ngày vui vẻ Còn bây giờ mình sẽ quay random ra một bạn may mắn ở video lần trước bằng công cụ Pick a Winner Người may mắn trúng giải của chúng ta ngày hôm nay đó chính là Dr. Trang. Ok, bạn có thể nhắn tin với mình qua Zalo để nhận phần thưởng như là thẻ cào, thẻ game ví tử Momo nha. Nếu các bạn muốn tham gia event của ngày hôm nay, hãy like video này sau đó đăng ký kênh, comment cho mình một số hoặc là ngày sinh của các bạn kèm một câu nói hay và mình sẽ quay random vào ngày hôm sau chọn ra một bạn may mắn nhất một giải thưởng trị giá 20k. Ngày hôm nay thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn một cái trang web link rút gọn có tên là link1giây.com. Đây là một trang web kiếm tiền rất là uy tín. Mình đã kiếm được 3 đô la trong vòng chưa đầy một ngày. Đấy là mình còn chưa chăm chỉ ấy. Nếu các bạn dành ra khoảng tầm 1 đến 2 tiếng một ngày thôi là các bạn có thể kiếm được từ 5 đến 10 đô la là chuyện rất là bình thường với cái thủ thuật này. Để bắt đầu với cái thủ thuật này thì các bạn phải đăng ký một tài khoản. Link mình sẽ để dưới phần mô tả và phần ghi bài viết của video này. Khi các bạn click vào thì các bạn sẽ có một giao diện như thế này các bạn đăng ký một tài khoản thông qua cái link của mình thì 100% các bạn sẽ nhận được 1 đô la. Nếu mà có giao diện tiếng Anh thì các bạn chọn cho mình vào cái ô này và để được tiếng Việt Việt Nam. Rồi, nó lốt lại cái trang rồi. Bây giờ các bạn ấn cho mình phần đăng ký. Ở trong mục đăng ký này thì các bạn có thể thêm cho mình tên đăng nhập, viết liền không dấu, địa chỉ email chính xác của các bạn, mật khẩu và điền lại mật khẩu một lần nữa. Sau đó tích cho mình vào ô là tôi không phải robot. Sau khi đăng ký thành công thì các bạn đăng nhập cho mình Trước hết thì chúng ta hãy cùng tìm hiểu cách thức kiếm tiền trên cái trang web này trước khi tìm ra những cái thủ thuật về nó. Đầu tiên thì chúng ta sẽ kiểm tra cái phần bảng giá trước nha Ở trong phần bảng giá này chúng ta sẽ có rất là nhiều cấp độ, từ cấp độ cổ điển đến cấp độ 5. Và có rất nhiều quốc gia, nhưng ở đây chúng ta sẽ tập trung chủ yếu ở Việt Nam. Việt Nam thì 1.000 view các bạn sẽ được là 1.3 đô la. Một con số rất là ít. Tuy nhiên, đối với cái cấp độ 5, đó mình sẽ click vào cấp độ 5 này thì nó lại tăng lên là 1.000 view với 4 đô la. Tuy nhiên, đối với cấp độ cơ bản thì chúng ta chỉ cần vượt link rút gọn một lần duy nhất và cái thời gian nó rất là ngắn. Còn đối với cấp độ 5 ấy thì chúng ta phải click vào trang web này, sau đó là vượt qua 4 cấp độ của cái link rút gọn. Để mình lấy cho các bạn một cái ví dụ như thế này. Đây chính là link cấp độ 1 nha. Rồi nó sẽ hiện ra một cái thông báo như thế này. À, chúng ta chỉ cần chờ đợi là 8 giây. Rồi sau đó chúng ta kéo xuống vào phần click here to continue nó sẽ hiện ra những quảng cáo pop up hiện ra này thì chúng ta ấn quay trở lại thôi rồi ok quay trở lại tiếp rồi chúng ta lại đợi tiếp 8 giây nữa và ấn phần click here to continue rồi à, sau khi vượt qua cái step 2 lại tiếp tục chờ 8 giây và ấn vào click here to continue rồi. Và đây là cái bước cuối cùng này. Bước cuối cùng vẫn chờ 8 giây. Và vào phần getting nha. Ok, đã hết 8 giây rồi. Ấn getting. Rồi, quay trở lại với cái quảng cáo linh tinh này đi. Chúng ta chỉ cần ấn get link lần nữa đi. Để dẫn đến cái trang chủ gốc nha. Những cái quảng cáo là xuất hiện thì cứ thoát hết ra nha. Đây chính là cái trang gốc. Đó chính là quảng cáo cơ bản cấp 1 nhưng chúng ta chỉ kiếm được 1.3 đô la nhưng mà nó sẽ không khó chịu cho những cái người click vào. Tức là nếu mà các bạn có một cái lượng fan lớn và bạn muốn kiếm tiền từ cái lượng fan đó thì chúng ta lên để cái cấp độ 1 thôi để cho người ta đỡ khó chịu và người ta sẽ ủng hộ bạn. Nếu bạn mà để cấp độ 5 ấy thì uh, hoàn toàn lượng fan của bạn sẽ cảm thấy rất là bức xúc bởi vì trời ơi phải vượt qua bao nhiêu cái chúng ta mới có thể đến được cái trang đích và tải những cái này còn bây giờ chúng ta sẽ trải nghiệm cái cấp độ 5 của link rút gọn nha. Đối với cấp độ 5 khi các bạn click vào thì nó hiện ra một trang Google và các bạn click vào cái trang đầu tiên. Đó nó dẫn các bạn đến trang rút gọn. Rồi. À, bây giờ thì ờ, chúng ta sẽ kéo xuống này. Ấn nó phần ờ, scroll down and click. Đó, nó hiện quảng cáo đúng không? Hiện quảng cáo nó còn hiện cả cái phần set play nữa. Đấy. Một chiêu khó chịu này, click tiếp này. Rồi kéo xuống. Ấn nó phần click here to continue. Để xem là nó có khó chịu hơn cái cấp độ 1 không nhỉ? Ok Đối với cấp độ 5 thì các bạn phải chờ đợi thêm là 25 giây nhá Cái cấp độ 1 là 8 giây Cấp độ 5 là 25 giây Và hoàn toàn làm như cấp độ 1 thôi Nó cũng không đến nỗi khó chịu cho lắm Bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn tạo link rút gọn nhá. Các bạn click cho mình vào cô này Ấn cho mình vào phần tùy chọn Các bạn có thể nhập cái link rút gọn Ví dụ mình sẽ nhập cái link youtube vào đây sau đó là mình sẽ để bí danh bí danh là cái phần tên sau của link rút gọn đấy ví dụ như là triệu phú thẻ cào chẳng hạn 2022 rồi à, mình sẽ chọn cấp độ nhá đối với cấp độ cơ bản thì các bạn lên dùng bởi vì sẽ giúp cho fan của các bạn những cái lượng mà ủng hộ bạn sẽ cảm thấy ok nhất có thể và giúp cho bạn kiếm tiền còn đối những cái link quan trọng thì các bạn lên chọn cấp độ 5 đó mình chọn cấp độ lan chẳng hạn sau đó là mình sẽ ấn vào phần tạo link thì ngay lập tức nó sẽ tạo cho các bạn một cái link như thế này. Các bạn chỉ cần copy cái link này và đưa cho người dùng click vào thôi là các bạn có thể kiếm được tiền. Cứ 1.000 lượt view thì các bạn sẽ nhận được đối với cấp độ 1 là 1.3, còn cấp độ 5 là 4.0. Đó, các bạn có thể chọn những cấp độ khác như là cấp độ cổ điển hoặc là cấp độ 0 đến cấp độ 4. Nhưng mà mình khuyên các bạn lên chọn cấp độ cơ bản, cấp độ 5 là hai cái rất là hay. Ngoài ra các bạn có thể kiếm tiền thụ động bằng cách là giới thiệu chọn bè sử dụng cái link rút gọn link 1s.com này bằng cái link giới thiệu của các bạn. Đó các bạn copy và hướng dẫn cho bạn bè đăng ký tài khoản và tạo những cái link rút gọn chia sẻ cho mọi người. Đó, từng cấp độ thành viên thì các bạn sẽ nhận được những cái phần thưởng khác nhau. Đối với phần rút tiền thì các bạn có thể uh, rút tiền thông qua rất nhiều hình thức nha. Với cái min rút của nó là 5 đô la, tương ứng đó là hơn 100 ngàn. Để thêm được cái hình thức rút tiền thì các bạn vào cái phần cài đặt này. Sau đó là hồ sơ. Ở trong mục hồ sơ này các bạn điền cho mình tên, họ và tên đẹp Đó, địa chỉ. Rồi, sau đó là chọn cho mình cái phương thức thanh toán nhá. À, có thể rút qua Momo này, rút qua thẻ cào của Việt Nam này. Đó, ờ, rút qua ngân hàng Việt Nam PayPal, Payer, WebMoney, ZaloPay, ViettelPay. Hầu như là những cái ví tiền nào phổ biến là nó có hết. Đó, mình rút qua Momo chẳng hạn. Thì mình sẽ để đây là cái số Momo của mình và cái tên đăng ký của Momo. Đó. Đối với thẻ cào này thì các bạn lên để cho mình là cái loại thẻ cào của các bạn, nhà mạng và mệnh giá. Đó là các bạn có thể rút được trong vòng là từ 1 đến 2 ngày nó sẽ trả cho các bạn. Rồi còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến cái, với cái phần thủ thuật nha. Cái thủ thuật này thì rất là đơn giản thôi. Đối với cấp độ 1 thì chúng ta chỉ giới thiệu sơ sơ cho những cái người dùng của các bạn thôi nhưng mà đối với cấp độ 5 ấy thì mình lên rút gọn những cái link quan trọng như là cái link tool của chẳng hạn link tool hoặc link của những cái mà người ta cần thiết nhưng mà có một cái thủ thuật thủ gọi là cái thủ thuật ngầm đó chính là các bạn chia sẻ những cái link 18 cộng các bạn ạ ờ những cái link này tôi đảm bảo các bạn người ta click rất rất là nhiều luôn nhưng mà làm sao để đưa những cái link 18 cộng mà nó không vi phạm thì các bạn có thể chế cho mình một cái bức ảnh một cái bức ảnh thật là hấp dẫn vào các bạn hiểu ý mình chưa một cái bức ảnh thật hấp dẫn sau đó là các bạn lấy một cái link nào đó không phải là link 18 cộng đúng chưa thề nhá không phải link 18 cộng nếu mà link 18 cộng nó sẽ vi phạm nhưng mà không phải link 18 cộng ví dụ link YouTube chẳng hạn sau đó là các bạn rút gọn link và để cái đuôi của nó là lộ clip hay là link của em này hoặc là cái gì đó thật là hấp dẫn vào đây cái phần tạo link rút gọn này này ở cái phần tùy chọn này này đấy ở cái phần bí danh các bạn để một cái từ nào đó hay vào đó liên quan đến cái video lộ clip hay gì đó rồi sau đó là các bạn đưa cái link đó lên Facebook lên bất kỳ một cái mạng xã hội nào như fa... uh, ờ, tốt nhất là lên fanpage của Facebook đi vào những phần comment đấy hoặc là vào nhóm rồi comment cho mình cái link rút gọn đó để cho mình cái bức ảnh đó và comment cho mình một cái dòng là hot hot hot anh em ơi lộ clip lộ clip hay là cái gì đó nhưng mà nhất là phải lộ clip của những cái nhân vật nổi tiếng chưa? Mình không khuyên các bạn lên dùng cách này nhưng mà đây là một thủ thuật ngầm mình chia sẻ cho các bạn. Một ngày người bạn của mình ấy kiếm được 20 đến 50 đô la, thậm chí là 100 đô la dựa trên cái cách này. Phải nói là khoảng tầm chia sẻ một cái lần comment thôi mà khoảng tầm khoảng tầm 500 lượt click trong vòng 30 phút. Ui, 500 lượt click là đã được 2 đô rồi đối với cấp 5 các bạn thấy chưa các bạn thấy chưa cái thủ thuật này rất là hay nhá nhưng mà các bạn không nên lạm dụng quá cái thủ thuật này và cũng không nên là chọn những cái nhân vật nào đó quá nổi tiếng làm ảnh hưởng đến họ nên chọn những cái nhân vật vừa vừa thôi ok nha rồi cái thủ thuật này đơn giản như vậy thôi chúc các bạn một ngày vui vẻ